được anh chị cứ đọc à, vào bàn phím hay chị bàn phím chị chị bấm Mời bạn đến với trang trại của bưởi à, dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang của nhà bà à, Nguyễn Thị Nga ở thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Và trên vườn bưởi có nhiều HA này đã dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang trong năm qua. Và bây giờ thì mời các bạn theo chân tôi vào vườn nhé. đây các bạn này đấy bưởi đều tăm tắp mã đẹp này mã đẹp sai sai chắc một nửa quả như này ở trên cây có có những chùm mà một cành có phải có tới khoảng 50 quả chào chị Nga nhá Dạ. yeah. sai ghê sai sai chát một nửa tiền đấy sai cây này phải 200 quả ừ. hơn 200 quả sai lắm đây là giống bưởi lá nhăn bưởi đường chín sớm các bạn nhé nào nhé đây đấy nào bây giờ đây các bạn này bưởi rất to như này này các bạn này bưởi trái to trái to đồng đều nhá To đồng đều Mã đẹp Đây là dùng à, hai cân silic đấy Vâng hai bao phân gà hai cân silic NPK chỉ có 0,5 lạng thôi Thế ạ à? hai bao phân gà một gốc này hai cân silic hai cân silic một gốc Vâng hai cân silic một gốc Đây các bạn này Đấy Và bà bón bà có thể cho biết là bón vào những cái thời kỳ nào à, Trước khi Nhân à, thể trong trong quá trình bón thu hoạch xong thì bắt đầu là bón là cuốc xung quanh gốc tán là, là bón là một cân lân đến một cân rưỡi lân ngồi à, xuống à, đây ngồi đấy vâng và Chị một cân silic thế thôi xong rồi sau này là uh, xong là khi có quả thì um, quả quả một ngón tay thì bắt đầu tôi bón nửa cân silic xong bón tiếp nửa cân silic nữa vâng và tháng năm Vâng. Và đến bây giờ thì phun cả lá, phun cái phân silicon lá vào tháng 5, tháng 6 thế thôi. Còn thì từ đấy giờ là không phun gì cả. Vâng. Cái túi 300g thì bà pha với tỷ lệ nước như nào? À, tỷ lệ nước là 50 uh, à, lít một gói. Vâng. Bà cứ vâng. phun đấm lên mặt lá thôi. Vâng. vâng. Và bà phun được mấy lần ạ? Phun được 3 lần. Phun được 3 lần. À, phun vào những thời điểm nào ạ? À, phun vào điểm thời điểm tháng 3, à, tháng 5 và tháng 7. Vâng. Dương đấy, tính ngày dương đấy không tính, tính ngày âm Tháng 3. Vâng. vâng. Và hiện nay thì vườn bưởi của bà đang sai chữ quả như này bà có thấy à, có hài lòng và có vui không ạ? à, cũng rất vui vì là chứng ờ, tôi là người ở Nghĩa Hòa nhưng mà tôi đi ra ngoài từ năm 94 đến ờ, năm ngoái bắt đầu về mới làm bưởi và cũng chưa biết bưởi làm thế nào vâng. nên là ờ, năm nay mới là năm đầu tiên để làm vườn bưởi này còn trước đây là, là khách hàng làm đây vâng khách hàng thượng đế của nhà bà đấy <laughs> ấy nhìn thích không vâng cầm dơ một quả bưởi lên Ôi, cho những quả bưởi gì mà đến hai cân ý bưởi này Ê. bưởi này thơ thì tốt Ui, Vâng. Đây trà lá có vẻ đẹp, đẹp lắm đấy, vàng ươm mà. Đúng rồi. Vâng. Đây là vẫn non, Ui. đây vẫn non. Vâng. Từ giờ cuối tháng mới vâng. ăn được. Đây là giống bưởi gì đấy À, đây là vâng. giống bưởi à, lá nhăn. Lá nhăn. Vâng mỗi năm mà bởi đường lá nhăn mỗi năm mà mình chưa dùng phân silic thì có được sai nhà không không có quả đâu năm ngoái nó có độ 100 quả ấy. Chị ơi, chị cả vườn bưởi năm ngoái chỉ có 100 quả thôi vâng cả vườn chỉ có 100 thôi cả vườn có 110 quả bưởi vì mỗi cây có 10 quả mới 5 quả vâng. năm nay mới sai có cây tới trăm rưỡi có cây ngoài kia tôi đếm gần 200 quả gần 200 quả rồi đấy vâng à, vâng thương Quang là ông nhận xét về cái bưởi ờ, của nhà bà Nga này nào bưởi quá đẹp bà con ạ à. không còn gì để nói nữa màu mong mã bà, mong bà con cứ ờ, theo vườn bưởi của chị Nga vâng cái này là thuộc là nông trường cam cũ nông trường cam bố hạ cũ các bạn nhé còn bây giờ mới là thôn Trường Thịnh xã Quang Thịnh, Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đấy và ở đây là dáng bưởi rất là để để mình mình sau khi mình ăn muối bưởi xong thì mình sẽ nhận xét những cái dáng bưởi này đấy à, trước hết là mình mình khai khé thôi khi khía ra từ từ đừng đừng bưởi thế cứ khía ra để cho mọi người nhìn đã đấy đúng không bà mới nó nát em phải khứa không đấy cứ đấy đấy đấy thế đấy đấy đây đây đây đây cả hai rồi đây các các bạn cho xin cái nhận xét cái à. múi bể thân là mọng à, nói to đấy múi, múi đều múi bể rất là mọng nước đều mà đều muối nó đều muối muối nào cũng như muối nào ấy này ừ. đấy. đấy muối nào cũng không bị nào. lép gì đâu nhá ừ. rất ừ. đều mà quả đây đều. quả rất là ấy thôi nhưng đẹp. mà bổ ra đây ừ. mã dáng cân chuẩn đẹp nhá không bị lệch tâm đây này những cái của bưởi này tôm đẹp thích thế bây giờ mình bóc ra đi hai bạn cùng bóc luôn bóc nhá ừ, vàng chới luôn khách hàng mời khách hàng luôn <laughs> cả ba người cũng bóc bóc xong để hạt nhé để hạt xong thì dơ muối lên nhận xét đó. đừng bỏ hạt chỉ bóc một bên thôi đấy các bạn này muối rất là đồng đều đều nhau nhé mà nhìn như này đã biết là mọng nước rồi tôm này, tôm ừ. này. nào cả ba này so nhá tôm đẹp này nè Đúng đẹp như gái 18 nhá. Đúng rồi đấy. Nè. À, tuyệt vời các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Đẹp luôn, rất đẹp luôn đấy, đẹp hạt tuyệt vời luôn. Hạt đều như hạt hạt hến. <laughs> hạt, hạt đều như là hạt lan. quay mặt chỉ quay bưởi. Quay bưởi thôi nhá. Vâng, bây giờ thì mời ba bạn uh, ăn dùng đấy. Ăn cho xin cảm nhận nhá. Các bà con ăn bưởi cùng tôi nhá. <laughs> Mình phải đội nón đấy. Nào ăn. Mình ăn bưởi nhá. Ừ ui ngọt lim luôn ngọt lim luôn à vâng, ừ, ngọt lắm mà à. này tôm rất là rộng nhá tôm rất là là, là là mọng luôn mà không bị nát tôm này tôm nghe to là, nhỉ nghe đã vâng. thèm lắm rồi đấy <laughs> người quay thèm lắm để rồi bón cho miếng này ừ, ừ, tí nữa ôi ngon tuyệt vời này à, vâng thưa bạn nào đen bạn ờ, có thể cho biết họ tên đi ạ tại vì đến đây vội quá chưa kịp hỏi bạn tên gì <laughs> bạn nói đi à, em cũng đang a à bạn cũng em đang. cũng đang trồng bưởi Ừ. Em ở địa chỉ nào? Em ở Minh Sơn, Hữu Lũng Sơn, ở Bến à? Đường. Bến, à, Bến Đường, Sơn, à? Chị không để ý nó Bến Đường Hữu Lũng. Vâng, Hữu Lũng Sơn. Năm ngoái bắt đầu em cũng dùng phân Silic. À. Vâng. Năm ngoái là ở Bến Đường, Minh ừ. Sơn, ừ. Hữu Lũng Sơn. À. Em ờ, mua công ty gửi xe khách lên cho à? Gửi xe khách. À, vâng. Thế thì vườn bưởi của em ờ, ừ, ứng dụng phân Silic rồi, trong một năm qua rồi thì em có thể cho biết cảm nhận như thế nào? Nói chung là đều quả đẹp. Đẹp à? Đẹp hơn năm ngoái. Đẹp hơn năm ngoái mà có sai không? Sai. À đấy à? đấy cây mới bói vâng. em là cái bưởi đấy là uh, bưởi đoan hùng này với cả bưởi đường tết thì uh, có một cây bưởi đoan hùng à có có gần chục cây bưởi đoan hùng mới bói mà phải hàng trăm quả bưởi đường bưởi đường tết là bưởi của ấy đúng không? bưởi đường tết là của bưởi của, ông hiền bóc thêm đi bạn bóc thêm đi để để để quay gần sát vào để thấy cái tôm nó như nào ừ. Ừ. bóc rồi ừ, hả chị đây đưa, đưa à? đưa đưa chị cái múi tôm thì kiện được em trồng một cây em không nghe ông đấy nhưng mà đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy để để nhận xét cái tôm chứ vâng. đây các dạ, bạn này ông chết rồi ông ừ, lắng lôi lóa đấy lại có khách nữa rồi kìa để tôm này tôm rất vâng, mọng nước này tôm mọng nước như thế này ừ. tôm này đây, mọng nước này mọng nước này nhìn rất là mọng nước và nhưng mà bóc lại ráo tay đúng không đúng không? lái đã ừ. đến ừ. tận nhà Đấy. rồi đây này lái đến rồi đây này <laughs> lái ô tô ô tô đang xếp vâng thưa quang nấu ăn muối bưởi đấy ông ờ, cảm nhận như nào quá ngon vâng tôm đẹp đây vào đây vâng. nhá chị nga ơi chị ra ăn bưởi để cảm nhận đi chị nga ơi chị nga ơi chị nga ra đón khách nó không bị gạo đúng không không hèm không he vâng vậy ông tương lái nó không he nó không he ờ, <laughs> khách bưởi ờ, khách bác bưởi ơi chu, chu xuân kiều ạ mời ông thương lái chu xuân kiều vào đây để ăn bưởi đi không không diễn thích không này mời em mời chủ chị ờ, chủ vườn bưởi ra ăn bưởi đi ạ để xem là bưởi thế nào chủ vườn bưởi còn đang ờ, đang ngắm kìa ăn bưởi anh ơi <laughs> anh ơi bà ấy nào mũi đấy khách hàng đấy rồi đây này các bạn này đẹp như này mà tuyệt vời nhé quay cây quay cây quay cây dạ đây vâng thưa ông ờ, Nguyễn Hữu Quang ạ ông ờ, nhận xét ờ, cái dáng bưởi đây thế nào cái dáng quả bưởi dáng quả bưởi này là dáng uh, quá là cân chuẩn đấy <coughs> bưởi nếu mà cân chuẩn ý, thì các bác bà con cứ nhìn cái cuống từ cái cuống và cái đít và hình tròn quả bưởi nếu nó mà méo thì là nó không cân chuẩn còn đây là vâng. nó là cân chuẩn thì nó mới tròn là quả bưởi này vâng. Đấy. và đây múi bưởi này ở cây bưởi này vâng Đấy. đây Đấy. múi bưởi này ở cây bưởi này đây cây bưởi này Bạn luôn đấy, tôm này tuyệt vời Đấy. tôm là tôm vâng. đẹp luôn vâng đấy dáng ờ, không bị ờ, bị gạo nhá nhìn vâng. Ờ, đầu muối bưởi và và cuống à, và múi bưởi đầu muối bưởi nọ đầu muối bưởi kia không một tí nào gạo đây không gạo này còn nếu mà gạo thì là coi như các bà con bón vẫn thiếu chất chưa đủ chất thế nên nó bị gạo cái này là tôm nó đều tôm tôm đều tôm thường và... thường mà nó bị gạo thì đa số là nó bị ở mé đằng trên cái cuống quả bưởi và... Vâng. đây đằng trên đây là mé cuống quả bưởi này là hay bị gạo còn đằng dưới là, là tất cả nó tích tụ ở xuống dưới thì không bao giờ nó bị gạo đâu bà con ạ nó chỉ bị gạo đằng trên cái cuống quả bưởi thôi vâng đây nhá đây tôi quay bà con này đấy đây là cái đít quả bưởi thì vâng. cái múi bưởi này trên này là cuống còn dưới này là đít quả bưởi đây thì cái múi bưởi này tượng trưng đây đúng thế vâng, vâng. còn thường thường mà gạo nó ở đằng trên này à. bà con bón mà nó không đủ chất ấy, thì nó sinh ra bị gạo vâng. đấy bà con mà bón đủ chất như bưởi này này vâng. cái vườn bưởi này là của chị bón đủ chất cho nên nó không bị gạo vâng. đấy. cái nhất cái thứ hai còn nếu mà nó ngọt ở dưới đít này thì thường thường bưởi mà nó hay đa số mình bón mà nó nếu mà đủ kali thì vâng. một múi bưởi đó nó sẽ ngọt tất à còn nếu mình mà bón không đủ cani thì nó chỉ có 50 thôi à. hoặc là 60 70 phần trăm nếu bà con là bón đủ cani thì nó ngọt từ đít quả bưởi và lên cái cuống quả bưởi Vâng. Đấy. Thế hẳn nào nhiều khi mình ăn đúng rồi, quả bưởi ấy, nó không nó không ngọt. Mình hết. mình thấy là cái cái rồi. có thể đầu hoặc đít nó ngọt nhưng vâng, mà vâng. một phần kia nó lại không ngọt. Rồi. đấy. nó tích tụ, nó vâng. tích tụ tất là đít đầu tiên. Vâng. Đấy. đấy. Còn nếu mình bón đủ thì nó ở đằng trên độ khoảng 80% thì ở dưới nó nó khoảng 100%. Vâng. Đấy là ngọt. Vâng. Đấy, thường thường nó tích tụ thế. Vâng. Ờ, cảm ơn ông đã có những cái nhận xét rất là hay vâng vâng ờ, thưa bà nga ờ, hôm nay duyên kỳ ngộ được gặp bà đây thì bà cho biết cái nhận xét về cái vườn bưởi này như nào vườn bưởi cũng là của bà nga nhưng mà đây là bà nga này là bà nga ở thôn trường thịnh thôn à, vâng em ừ. em thì là chơi mới chơi chị nga à, vâng. hai chị em chơi với nhau thì cũng kiểu cùng làm vườn đấy vâng. thế là cũng à, tìm hiểu là cùng dùng cái phân silic thế là hai chị em thì chơi nhau hôm nay là tình cờ thực ra là tình cờ <laughs> em xuống đây vâng. em xuống đây là em cũng để thăm cái vườn bưởi của chị đấy là thì tình cờ lại gặp chị Tân. Vâng. Thì thực ra là cái đây cái bưởi này thì lá nó rất là xanh mà vâng. nó đẹp. Nó là nói chung xanh mà dày này. Quay quay mặt ra đây. Đây. đây. Đây đây. đây. đây đây đây những chùm lá đây các bạn này vâng. đấy đấy lá nó xanh này từ lúc vâng. dùng phân silic thì thấy nó cũng đều quả quả đều vâng. đẹp vâng. mã đẹp lá xanh này mà nói chung là ăn quả. thì bây giờ thấy chất lượng thấy ờ, nói chung là rất là ngon hôm nay ngày âm lịch là ngày bao nhiêu nhỉ nay là mùng 10 tháng mùng 10. 10 tháng 10 mùng 10 tháng 10 mùng 10 tháng 10 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày ờ, mùng 3 mùng 3 tháng 11 tháng 11 năm 2022 vâng ở đây ờ, trên cái vườn bưởi này là ăn đã bưởi nó đã rất là, là ngon rồi đấy thì bà nhận xét về cái dáng bưởi ở đây thế nào bưởi này không bưởi này đẹp đẹp nó ừ. đều quả này Mạ nâng sáng. nâng lá lên nâng cành lá lên cho các bạn thấy là lá sau những chùm lá rất là dày lá đây nhá. quả đây ừ. mà nâng nâng hẳn lên nâng hẳn lên nội chị đã để cho bà con thấy là sau những chùm lá thì là những chùm quả sai chát một lượt đây đây đây lưng thế này lên này hoán hoán gãy mất thì sao không không sao không đây đây đây đây đây lưng trên này đây đây đây đây đấy lưng trên này này thì mới ừ. thấy đấy đây lưng ừ. chỉ cánh tay thôi đừng đừng ấy người vào nâng cao lên nữa đi để cho bà con thấy này đấy đây thưa bà con là sau những chùm lá uh, xanh uh, đẹp mướt như là lá nhựa thậm chí còn đẹp hơn lá nhựa thì lại có những chùm quả đó như thế này đấy đấy lá quả rất là đẹp đây lá xanh này. lá từ giữa gốc đến ngọn ừ, từ gốc ngọn không có à, bị à, vàng lá mà không bị sâu lá gì đấy mỡ màng à thích thế thích thế lá dày lắm nhá tức là quả sai quả mà lá vẫn đẹp mà lại quả à, đấy. rất là đều quả Chứ này bạn vén cái dưới sai. lên đây đây đây đây đây đấy đấy các bạn này đây này luôn. đấy xài chữ tít luôn đấy. một cái cành này có khi nó phải được đến gần mấy quả phải mấy chục quả luôn đấy mấy chục quả luôn đấy, đấy. đấy mấy chục quả đây các bạn này chúng ta có thể nhìn nước tổng thể tổng thể cái vườn bưởi này để thấy là ở ờ, trên các cây bưởi đều sai đồng đều và và trong cái màu lá xanh ngắt của cây thì quả lại rộ như thế này các bạn này đấy rộ như này này đấy và nó lấp ở những chỗ ừ. đấy bạn nhận xét về cái da bưởi thế nào da bưởi rất là bóng mượt mà lá thì xanh lá xanh mà dày nói chung là từ lúc bón phân Sinic thì Ờ, em thấy là em với chị Cài cùng à, hội ờ, làm vườn với nhau ấy ừ. là bảo nhau là cùng nhau mua cái phân silic dùng thì thấy lá đẹp Sáng mà dày lá Lá xanh Lá xanh mướt mà quả thì vàng óng này Mã nâng, đẹp Nâng cành đầu trên chị này lên cái Nâng đấy đây, à, quả các bạn này quả đây, lưng hộ lên cái này đây này các bạn thấy này nhiều tầng quả lắm từ những cái tầng dưới này nhá đây từ cái tầng dưới này này mã đẹp tầng dưới này lên cùng một góc đây đến tầng kia đấy các tầng luôn đây các bạn này nhiều tầng quả lắm còn nền trên kia càng lên càng ừ. sai càng lên trên càng sai đây này các bạn này đeo lá này cái tùm trên kia thích chưa xanh lá xanh mà dày lá vàng. xanh dày quả vàng, vàng vâng ạ thưa quang là với những cái cây bưởi mà trên cây nó đeo hàng vài trăm quả như thế này vài trăm quả như thế này dạ. mà trong khi mà nó đeo hàng vài trăm quả nhưng mà lá nó vẫn xanh mướt chứ lá dày, lá tôi lắm. tôi có thấy là trên một số vườn bưởi là có thể nó sai như này sai hơn nữa nhưng mà nhưng mà trong cái lúc nó sai như này thì lá nó bị héo và cây nó có vẻ như bị úa vàng có vẻ là nó không được tươi tươi tỉnh nó nhìn nó một cái màu nó có vẻ như là nó bị ừ, nghẹt rễ vàng lá gì đó thế nhưng mà đến cái vườn bưởi mà dùng Silic Tân Phát này mà nó như thế này thì ông cho biết là cái sức khỏe của cây, tình trạng của cây như nào? sức khỏe của cái cây bưởi này kể cả nó đeo 100 đến 200 quả nhưng mà nó vẫn khỏe khỏe với lý do là chủ vườn bón ờ, đủ đủ tất cả các chất vâng cái nhất cái thứ hai nữa này dùng phân silic vâng cho nên cái phân silic này mà mình bón từ lúc bón cho đến lúc mà nó để cây bưởi nó ăn hết ý, thì nó phải tầm đến 3 tháng đến 3 tháng rưỡi nó mới ăn hết cho nên là dùng phân silic này ý, thì là rất tốt là với lý do là nân à cái phân nó là nó nhả chậm vâng. nó không như NBK vâng. nếu bà con bón NPK mà bà con bón buổi sáng mà buổi chiều bà con mà gặp trận mưa ấy, vâng. thì có thể là bà con mất nhưng mà riêng thằng phân trên đích này bà con cứ bón xong rồi nữa kể cả bà con gặp trận mưa nó cũng không vấn đề gì cả Đúng bởi vì phân trên đích này là nó phân trên đích nó nhả chậm vâng. đấy cho nên là lúc nào cây nó có thức ăn cho nên là cây lúc nào nó khỏe mạnh hơn vâng là cái nhất cái thứ hai là cái gói 300 g mà phun lên ý, thì bộ lá nó rất đẹp vâng. Đấy, quá đẹp luôn mà nó lại chữa đỡ được cả sâu bệnh giảm được 30 đến 40 phần trăm mình... sâu bệnh so với ờ, các bà con không dùng phân nhân vâng. vâng mình vừa nói Đấy. vừa đi ra những cây tiếp Đấy. theo đi ạ nên là tôi khuyên bà con nên dùng phân Sinic của công ty phân bón kia, kia. Ờ, Sinic Tân Phát Bắc Giang vâng Đấy còn nếu bà con là muốn uh, chưa biết công ty ở chỗ nào mà muốn dùng thì tôi có thể tiếp tục tôi, đi ra những cây kia. tôi sẽ đưa lên cái clip này để cho bà con uh, mua vâng nếu ở gần thì bà con đến mà ở xa thì tôi sẽ ship đến tận nơi vâng Đấy. đúng rồi vâng thì ở đây thì ông Nguyễn Hữu Quang cũng là một ờ, thành viên của công ty vâng. và cũng đã từng đi ờ, vừa nói chuyện ta vừa đi tiếp những cây khác đi cũng là một thành viên của công ty và à, về những cái hướng dẫn kỹ thuật ờ, chăm sóc bưởi của công ty Tân Phát thì luôn luôn là có sự hỗ trợ của ông Quang. Cho nên là à, nếu như chúng ta mà muốn cần à, hỗ trợ về kỹ thuật thì tí nữa chúng tôi sẽ chú ông Quang có thể đọc cái số điện thoại của mình đi ạ. Còn nếu mà bà con về tất cả nói về cây bưởi. À, vâng, đấy lâng nâng, nâng, nói về cây bưởi. Tất cả các giống bưởi. ánh sáng này quay. Đấy, còn cây bưởi thì bà con muốn uh, cần gì tôi tư vấn. Đứng ở đây, thì đứng ở đây. tư vấn về cây bưởi hoặc dạ. là thuốc bảo vệ thực vật. Tôi Từ dưới lên trên nha. Bà con nhìn xem này. Đấy, cấp Ui, cho bà, con đủ Ui. luôn. Đây, Ui nâng từ dưới dưới này nói <laughs> xanh cả, lá cả từ dưới này. này. Đây các bạn này. Ui sai. Rồi. Sai lúc liều luôn. Kia cái cành lá kia kia. Đấy đấy, đấy đúng rồi. Trời ơi sai không? Đây là chúng tôi quay mặt ngoài nhá, tí nữa chúng tôi sẽ quay. Vâng ông Quang có thể nói à, số điện thoại của mình ạ. Đây là ờ, mặt ờ, số ngoài điện thoại của tôi là tôi tên là Nguyễn Hữu Quang. Số điện thoại của tôi là 09 08 01 3591 bà con muốn ờ, tư vấn và hỗ trợ về cái cây bưởi thì cứ gọi điện cho tôi vâng Đấy. Và các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm cái số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Quang ở đây để bà con có thể tiện liên hệ ờ, khi mà cần tư vấn về kỹ thuật chăm sóc bưởi cũng như là ờ, kỹ thuật dùng cái phân bón silic Tân Phát để làm sao mà đạt được hiệu quả cao. Bây giờ chúng ta sẽ à, Lúc nãy là tôi quay ở mặt ngoài Bây giờ tôi vào trong tôi quay à Đây các bạn Ra em bé Quay từ dưới lên trên từ gốc cây Ra như em bé Đây nâng cái cành lên này Nâng này lên Đây Tức là ờ, ở một số vườn là ờ, quả nó nhiều rất nhiều Có thể sai này sai hơn nữa Nhưng mà lá ít ông ạ Lá ít Và lá nó còn sơ xác nó bị như là kiểu bị vàng lá ấy. cây đó là cây nó bị vâng. bộ rễ nó kém vâng đấy. đấy nhưng mà ở đây là đây là cái bộ rễ nó khỏe cho nên là nó cây nó được khỏe lá nó xanh tươi tốt đấy đẹp không bưởi này vàng óng luôn đây, đây là cái cây, cây bưởi để bà con ạ à, là quan trọng nhất là cái bộ rễ vâng. Đấy, bộ rễ mà khỏe thì cây khỏe nếu bộ rễ mà yếu thì cây yếu không có một tí vết gì nhá để bà con nhìn này lá xanh mất từ dưới gốc lên à. mà đây là đáng nhẽ mình à, không có lá chỉ bón độ một cân cho đến cân rưỡi thì phải nhưng mà ngao nó bón hơi nhiều cái này bón NPK hơi nhiều vâng hơi nhiều cho nên là quả quả nó hơi to đấy hơi hơi to so với với với với bưởi này to thì không sợ vâng bưởi này thì nó nó bưởi lá nhăn cho nên là là không không ảnh hưởng gì các bạn nhé nhưng mà bưởi diễn mà to như này là không ổn đấy đây đẹp các bạn này đẹp chưa đây này trời ơi nhìn vào đây mê không <laughs> mê chưa từng thấy luôn đây các bạn nhé chúng tôi quay từ <laughs> dưới khi mà dùng vân silic thì quả nó sẽ la đà như thế này nó la đà từ gốc này các bạn này từ sát phần gốc luôn đây là gốc của bưởi đây đây gốc của bưởi đây sang đây này đây để cho lên đến tận ngọn luôn đấy đây chỗ nào cũng có bưởi các bạn nhé chỗ nào cũng có xài lắm xài xài rũ đầy đây này bây giờ chúng tôi lia một vườn xung quanh cây nhé các bạn nhé thơm lắm rồi đấy bưởi thơm lắm rồi đây bà con nhé đây là một cây bưởi này mà những cành nó mọc trong thân này này đấy thì bà con phải nên cắt bỏ từ từ từ từ từ rồi đây, bà, những cái cành này. Rồi, bà con mà cắt ấy, bà con đừng bớt lại như thế này. Thì nó vẫn sống, xong nó lại ừ. mầm tiếp mà bà à. con cắt phải cắt cụt thế này này. Đấy, phải cắt cụt. Đây như cành này từ, thế từ, này. Từ, từ. Đấy, từ, nếu từ cắt như... lên đây bớt lại đây thì nó lại tỏi mầm, nó còn mấy cái lá nó lại tỏi mầm. Đây như cắt thế này là là sai bà con nhá. Bà Đúng con rồi. phải cắt cụt thế này này. À. Đấy, thế xong cái chỗ cắt này nó mới niền vỏ lại. À. Đấy, nó niền vâng, lại. Vâng. Đây, như cái này cũng thế. Vâng. Bà con phải cắt cụt luôn, không vâng. để cho nó một phân hai phân nếu mà bà con mà để hai ba phân đây thì cái cành này nó vẫn sống à. thì độ khoảng là trong một cái cây này bà con cắt độ khoảng 30 cái cành mà bớt lại hai ba phân này thì chất dinh dưỡng nó hút lên đây à. thì bà con lại mất chất dinh dưỡng nên bà à. con phải cắt cụt cắt cụt để làm gì cắt cụt để cho nó liền lại vỏ nó không tỏi mầm nữa vâng vâng thưa ông Quang bà con có hỏi một số bà con có đặt câu hỏi rằng uh, khi mà trên cây có nhiều cành nọc nó phát triển trong cái lúc mà bưởi đang chuẩn bị thu hoạch này thì cành nào ta lên cắt và cành nào ta lên bỏ đây cứ những cành mà từ trong thân rồi rửa ra đây đấy thì bà con cắt bỏ đấy đấy là là là cành to vâng. Và nếu mà như cái cành nhỏ này từ từ nhá từ từ từ từ, từ từ từ để chuyển máy sang đã từ từ ăn nên để này là vì cành này là không phải cành cành cành vượt nếu mà bưởi diễn ấy thì bà con nên cắt bỏ còn à. đây là bưởi uh, bưởi đường lá nhăn vâng. thì bà con nên để nó ra quả đi nữa thì nó vẫn vẫn ăn được à. đấy còn nếu bưởi diễn mà ra quả thì mình chỉ có thờ thôi vâng. bởi ờ, đường lá nhăn này bà con vẫn để được vừa ra quả và vừa che nắng được trong cái thân này này vâng đấy nếu bà con mà cắt cụt đi cắt cụt ra đây thì đến lúc nắng mà tháng tư tháng năm ấy nó xoay vào đây thì nó sẽ làm nóng cái chỗ chỗ vỏ này thì nó sẽ trở thành là bị hỏng cái vỏ này thì vâng. trước sau cái cành này một năm hai năm là nó sẽ khô à, nó chết mất đấy. nên bà con phải để lại vâng. đấy, để lại để cho nó vừa ra quả và vừa nó che đỡ nắng tức là cũng là cành vượt vâng. nhưng mà tùy từng cành vâng, có những cành, cành thì để bỏ Vâng, đây, vâng thưa ông ở cái bên tay ờ, trái của ông kia. Đây. Để có mấy cái cành vượt đấy thì đấy, cái cành đấy có. cành đây thì vâng. ở đây thì mình cắt bỏ. Đấy, à. ba cành cạnh nhau thì bà gì? Bớt lại hai cành còn để lại. Tức là ta chỉ cành. cắt ta chỉ cắt một cành vâng. thôi. Đấy. Vâng. Đấy. Còn lại ta để hai cành. Vâng, để lại vâng. hai cành để cho vâng. ra quả, vừa ra quả vừa che nắng. Vâng, đúng rồi. Và à, khi mà cắt như vậy thì bà con lưu ý là ta chọn cái cành à, ờ, nó nó nó cành tăm nó nhỏ hơn. Trong ba cành nó đó sống. mà cứ hai cành to bà con để lại, còn để một lại. cành nhỏ bà con cắt bỏ. Vâng, đấy. Làm phải có kinh nghiệm đấy. Vâng. Phải chứ có kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm chứ không ừ. có kinh nghiệm là nó cũng không được ăn đâu. Đúng rồi. Đây. Thì không. À vâng à, thưa bà Hoán thì bà nhận xét là các cây bưởi ở đây thì tỷ lệ sai có đồng đều không? Ờ, tôi thấy là cái những cây bưởi này là rất là đều quả mà sai đều như nhau sai đều như nhau tức là bà có phát hiện thấy cây nào mà không có quả không ạ không, không nhìn thấy chưa nhìn thấy cây nào có là không có quả vâng. mà cây nào cũng rất là sai đấy đấy đấy da như em bé các bạn da như em bé này được cái ưu điểm là cái lá nó xanh từ gốc xanh lên đúng rồi. mà rất là dày ừ. đây. cành bé thôi nhưng mà nó rất là chắc nó không bị gãy cành đâu vâng quả rất là sai chịu vào đây nhưng mà đây, quả Thực xanh. ra là không có cành bị gãy đâu. Không có cành gãy các bạn nhé. Không có cành gãy. Vâng. Thế Nó thì giữ được cái thân cây rất là tốt. Vậy thì uh, khi mà dùng cái phân silic này thì bà đánh giá cái tỷ lệ dẻo cành nó như nào? À khi mà dùng cái phân ờ, silic này á là nó rất là dẻo uh, cành. Cái thứ nhất là nó dẻo cái cành này, nó ừ. giữ ừ. được uh, uh, trái nó không bị uh, gãy này. Mà ừ. hai nữa là cái lá của nó xanh từ gốc xanh lên là xanh từ gốc đây các bạn này mình vào đây mình làm là à, làm một cái động tác để bạn à, đây. bà bây giờ đây nha đây mời cả đây. nhà xem đây đây này đây bà con mời cả bà con xem nha đây là cái cành ở dưới đất nhá vâng đây cành này là nó nằm ở dưới đất đây này đây. mà không bị gãy đâu nhá đúng rồi hoàn toàn đấy, không bị gãy đâu nhá hoàn là không bị gãy một cành nào mà quả rất là sai cành rất là bé đấy cành bé lắm cành Chỉ bé ngón tay út thôi nhưng mà đến hàng chục quả đây hơn chục quả cái kia nó chỉ bằng cái ngón tay thôi cái cành trên này cái cành trên này chỉ bằng cái ngón tay thôi một hàng chục quả nhưng mà không không gãy đây hết. cành này đấy đấy Ui. sai chịu chịt luôn đấy mà nó được cái ưu điểm là rất là đều màu nhá màu vâng. của nó giữ màu lắm mà nó không bị uh, sâu bọ gì không bị ong hay là gì cả đúng quả nó vẫn là vàng đều như nhau xanh đều như nhau khi mà nó chín là nó rất là vàng đều. À, đây. Vàng đều. Đây. Đây, đây. đây các bạn này. Đấy, rất là đây. quả rất là vàng đều nha. Đấy. Mời bà con nha, xem nha. Đây nha. Đấy. Đây cành nó rất là bé thôi. Ừ. Đây phải chống đây này. Đây phải chống đây. Phải chống ờ, chống là chống cái thân ấy kia thôi nhưng mà đây chống thân trên thôi nhưng mà những cái cành la ra những chùm quả này nó có ảnh hưởng gì đâu. Đúng nó rồi. Không bị gãy gì đâu nha. Đấy, không bị gãy. Đấy. Quả rất, rất đẹp. là vàng đây này. Ừ. Đấy, bây giờ là đang chín ở đây này. Ừ. Đấy, như bà đang con chuẩn bị thu ấy ờ, xem đấy những múi bưởi rất là à, đều này mà lại à, cái tôm của nó được cái ưu điểm cái tôm của nó là à, ừ. rất là mọng mà không bị nát tôm rất là ngon mà lại nhé. nhiều nước mà lại nhiều nước ngon lắm và bà ăn thì bà thấy nó có giòn đúng không ạ ăn là mà nó giòn vừa giòn mà nó cái độ ngọt của nó nó không có một tí nào là he gì cả vâng. rất là ngọt đều luôn đấy ngon lắm nhìn mê ly luôn này bà nhìn nha à, chúng tôi vào đây thì thấy rằng là bưởi nhà mình rất sai nhưng mà tỷ lệ dụng quả này ừ, bà đánh giá về cái tỷ lệ dụng quả đây thế nào à, tôi dùng uh, phân Suzic Bắc Giang này của nhà chị Tân này quả thì nó vừa đậu quả này mỗi năm thì nhà tôi làm gì có quả nhưng năm nay thì đấy một cây là phải có hơn 100 quả và cuống rất nhỏ mà sai thao của dung nó không có dụng nên vâng, bà, bà cứ dung mạnh lên dung mạnh cứ dung mạnh đến để xem là tỷ lệ nó nó dai cuống như nào dung nữa lên ạ dung nữa lên cứ dung mạnh lên <laughs> đấy đấy chị đấy. hai quả đập vào nhau cũng không vừa không quả được ấy. lá nhà lá đẹp nhỉ hai quả đập vào nhau nó cũng không rơi được ấy. Ừ, đấy em siêu chứ vâng thế thì mình ờ, khi mà dung mà quả mà bưởi đã đến ngày hôm nay là đến ngày thu hoạch rồi và mà dung mà nó không dụng này thì bà đánh giá về tỷ lệ dai cuống thế nào À, tỷ lệ phân này là rất là tốt mà lại dai cuống quả đồng đều và đẹp. Mỗi năm nhà tôi thì Ờ, cũng không đỗ quả mấy mà quả thì to quả thì bé mà cái cái vỏ nó sần sùi như năm nay nhà tôi cái nhẫn chiếng như này đây này. Vâng. đấy nhẫn đẹp vâng. như này đây vâng. đấy mà đấy đây đây là giống bưởi là ờ, đều, lá nhăn bưởi đường chín sớm đây, các bạn nhé đây là giống bưởi lá nhăn vâng, chín bưởi sớm chín sớm và ngày hôm nay là đã đến kỳ thu hoạch rồi mà uh, trên cây của nhà mình sai chát một lượt như thế này và tỷ lệ Ờ, dụng quả là gần như không có, không có thì không bà có, có hài lòng về cái sản phẩm những quả mà chúng dụng tôi. kia là nó bị gãy cành nó lăn xuống đấy chứ còn không có dụng quả đâu nó bị gãy cành vâng, vâng. nó gãy cành từ hôm nó mưa gió từ hồi tháng 7 nó nó mưa gió nó gãy cành đấy còn thì bưởi này không có không có có dụng quả đến khi chín này là không dụng quả vâng, vâng đấy. chỉ có quả nào chín quá để vàng quá thì có quả ra trước ra sau đấy. thì à, nó sẽ chín thôi đấy, cái tôm còn nó đều nhau tôm nó mướt tôm như này mà bưởi này thì cứ ăn no được bưởi này thì ăn no vì nó ngọt ngọt mát và nó ngọt đủ đủ độ tầm chứ nó không ngọt như bưởi diễn bưởi diễn thì nó ngọt quá ăn nó lại à, sắt đúng bưởi rồi. này nó ngọt đủ ngọt độ mát. tầm mà tôm nó to vâng. giòn và ăn tan trong mồm Vâng, rất là ngon. Có, có. Và nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi xinh đẹp này, bà có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Tôi sẵn sàng đón tiếp và mọi người ăn thoải mái bởi vì là à, tôi thì cũng quê ở đây nhưng mà đúng ra thì cũng chưa có làm bãi bao giờ. Năm nay là hai ông bà tôi năm nay tôi là À, sinh năm 58 là nếu mà tuổi kia là tôi 65 tuổi, ông xã thì tôi hơn tôi một tuổi, bộ đội về hưu. nhiều bữa. Vâng. Thế là chúng tôi thì cũng à, vì con cháu nên ở dưới Hà Nội chứ còn bây giờ một năm tôi cũng về đây à, một tháng là chắc cũng về 10 ngày. Vâng. Còn còn lại là ở Hà Nội với các cháu. Như năm ừ. nay là tôi về tôi làm bưởi, vườn bưởi này tôi thích lắm. Tôi ờ. à. không có nghĩa là tôi là không muốn về Hà Nội nhưng mà tôi muốn ở lại quê hương. <laughs> Vì là ăn bưởi sinh thế này. Giá, ổ giá bưởi thì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 thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân à, với số điện thoại trên và à, bà Nga bà có muốn nói một câu với các bạn gì ạ? Bà nói đi ạ. Vâng, xin chào mọi người. Tôi thì ờ, cũng ờ, mới năm nay là năm đầu tiên mà mới tiếp cận với bưởi và tiếp cận với bên ờ, phân xê dịch của à, cô Tân. Thế thì à, cũng mới là năm đầu tiên làm bưởi thôi còn mỗi năm là thằng cậu nhà tôi nó làm vâng. nhưng mà thấy phân của bên Sizik là rất tốt và tôi cũng um, mong muốn mọi người là cũng à, nên hợp tác với cô Tân và vâng. mà còn thì về tuổi già rồi cũng gần 70 rồi cho nên là về với vườn với bãi là quê tôi ở đây nhưng tôi đang Hà Nội nhưng tôi thấy rất là vui vâng <laughs> các bạn ơi hãy đến với vườn bưởi xinh đẹp này các bạn sẽ được trải nghiệm được ăn thoải mái ăn thử thoải mái nhé nhưng về thì phải <laughs> trả tiền mang về là phải trả tiền và cuối cùng thì chúng ta cùng chào khán giả và xin hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo